quý vị, đến 17 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Joe Biden tiếp tục bám đuổi xít sao tại các bang trường ngã ngũ. Đây là thông tin mới nhất được hãng tin Fox News cập nhật về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Thống kê của Fox News cho thấy, với 99% số phiếu bầu đã được kiểm, tỷ lệ ủng hộ lúc này tại bang Georgia dành cho Tổng thống Donald Trump và ứng viên Đảng Dân Chủ Joe Biden đang bằng nhau với 49,4%. Tại bang Pennsylvania, với 20 phiếu đại cử tri, ông Trump đang dẫn trước với 49,6% số phiếu ủng hộ, trong khi con số này của ông Biden là 49,3%. Hiện đã có 97% phiếu bầu được kiểm tại bang này. Tổng thống Trump cũng đang nắm ưu thế tại hai bang North Carolina 15 phiếu đại cử tri và Alaska 3 phiếu đại cử tri. Trong khi đó, với 83% phiếu bầu được kiểm, ông Biden tiếp tục duy trì ưu thế tại bang Nevada, 6 phiếu đại cử tri với 49,4% phiếu bầu, trong khi Tổng thống Trump đang có được 48,5% số phiếu. Tại bang Arizona, với 90% số phiếu được kiểm, ông Biden vẫn đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 50,1% so với 48,5%. Dù cuộc bầu cử năm nay chưa ngã ngũ, nhưng cả Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Joe Biden đều khẳng định sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay. Nếu các bạn kiểm đếm các phiếu bầu hợp pháp, tôi sẽ thắng cuộc bầu cử này một cách dễ dàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thượng nghị sĩ Kamala Harris và tôi sẽ được tuyên bố là những người chiến thắng khi cuộc kiểm phiếu kết thúc. Theo số liệu từ trang Fox News, hiện ứng cử viên Joe Biden đang giành được lợi thế với 264 phiếu đại cử tri và con số này dành cho ông Trump là 214 phiếu. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có kết quả tốt hơn so với dự báo và các cuộc thăm dò dư luận. Sự gây cấn tại các bang chiến địa hay kết quả bầu cử chỉ được định đoạt sau cuộc chiến pháp lý, có thể vẫn chưa phải là bất ngờ lớn nhất của cuộc bầu cử Mỹ năm nay. Theo giới quan sát, bất ngờ lớn nhất nằm ở cuộc đua vào lưỡng viện. So với một tương lai u ám nhiều người đã dự đoán, các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện và Hạ viện thể hiện tốt hơn nhiều, dù cuộc cạnh tranh diễn ra rất gay gắt. Năm nay, 35 thượng nghị sĩ sẽ được bầu lại. Nhiều người dự đoán Đảng Dân Chủ rất có khả năng giành được đa số ghế tại Thượng viện vào ngày 3 tháng 11. Tuy nhiên, mọi chuyện không đi theo hướng đó. Trong cuộc đua vào Thượng viện, phe Dân Chủ không có nhiều lợi thế rõ ràng. Hiện mỗi đảng đều giành được 48 ghế. Nếu ông Biden thắng, Đảng Dân Chủ vẫn sẽ cần thêm 3 ghế để chiếm ưu thế đang có một trận chiến khốc liệt trên cả nước. Trước cuộc bầu cử, các chuyên gia nói Đảng Cộng Hòa không chỉ không thể chiếm lại ưu thế tại Thượng viện mà còn có thể mất số ghế lên tận hai chữ số. Chủ tịch Hạ viện Mỹ, đảng viên Đảng Dân Chủ Nancy Pelosi hôm 3 tháng 11 đã rất tự tin về điều này. Tôi rất tự hào về thực tế rằng tối nay sẽ sớm thôi, chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đã kiểm soát Hạ viện. Tuy nhiên, một lần nữa, điều này đã không xảy ra. Theo AP, số ghế của Đảng Dân Chủ có thể không còn nhiều như con số 232 trước bầu cử. Đảng này đã mất ít nhất 6 ghế về tay Đảng Cộng Hòa, nhưng lại chưa giành thêm ghế nào từ đối thủ. Có thể xem đây là thành tích đáng thất vọng bởi Đảng Dân Chủ từng hy vọng gia tăng thế đa số tại Hạ viện sau cuộc bầu cử. Dù vẫn chỉ chiếm thiểu số tại Hạ viện, nhưng việc Đảng Cộng hòa thu hẹp khoảng cách với Đảng Dân Chủ khiến mỗi cuộc bỏ phiếu sau này đều sẽ trở thành một gánh nặng đối với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Cuộc đua vào Thượng viện Mỹ được đánh giá là quan trọng không kém bầu cử Tổng thống, bởi việc nắm thế đa số tại Thượng viện đóng vai trò quan trọng đối với người chiến thắng trong cuộc đua. Thượng viện là nơi thông qua đề cử nhân sự của Tổng thống, trong đó có nội các, đồng thời có thể thúc đẩy hoặc cản trở chương trình nghị sự của Nhà Trắng. Nếu ông Biden thắng mà Đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện, đó sẽ là kịch bản tồi tệ mà giới tài chính từng lo sợ. Ngược lại, nếu ông Trump chiến thắng, việc Đảng Dân Chủ kiểm soát thêm Thượng viện sẽ khiến nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông vô cùng nhọc nhằn. Trong khi quá trình kiểm phiếu tại một số bang chiến địa trong cuộc bầu cử Tổng thống vẫn đang diễn ra, thì một cuộc chiến pháp lý đã nóng dần lên tại Mỹ. Hai thẩm phán đã bác đơn kiện của ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump, trong khi ông tuyên bố sẽ đưa ra nhiều thách thức pháp lý hơn đối với một loạt các bang khác mà kết quả nghiêng về ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden. Chiến lược khởi kiện hàng loạt của Tổng thống Donald Trump đã vấp phải những thất bại ban đầu khi liên tiếp thẩm phán của cả bang Michigan và Georgia đều bác đơn kiện của ban vận động tranh cử của ông Trump. Tại Michigan, thẩm phán từ chối vụ kiện vì quy trình kiểm phiếu đã hoàn thành – còn tại Georgia, thẩm phán khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy hội đồng bầu cử địa phương đã không tuân thủ luật pháp. Không nằm ngoài dự đoán, Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ đưa ra nhiều thách thức pháp lý hơn nữa đối với một loạt các bang mà ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden được tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Chúng tôi sẽ không cho phép gian lận trong một cuộc bầu cử quan trọng như vậy. Và tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ không im lặng. Không chỉ từ phía Tổng thống Donald Trump, các đồng minh của ông cũng cáo buộc đã xảy ra những vụ việc trái quy định bầu cử ở hạt Clark của bang Nevada. Chúng tôi tin rằng có những cử tri đã chết nhưng vẫn được kiểm phiếu. Chúng tôi cũng tự tin rằng có hàng ngàn phiếu bầu đã được tính dù các cử tri này đã rời khỏi hạt Clark trong suốt đại dịch COVID-19. Trước diễn biến này, nhiều chuyên gia pháp lý về bầu cử khẳng định cuộc chiến pháp lý của Tổng thống Trump không có khả năng tạo ra tác động mang tính quyết định tới kết quả bầu cử. Hầu hết các khúc mắc về bầu cử sẽ được giải quyết tại tòa án tiểu bang theo luật bầu cử tiểu bang. Tòa án tối cao không thực sự có vai trò giải quyết điều đó. Uh, Hiện các bang chiến địa được coi là yếu tố quyết định đến cuộc bầu cử năm nay, vẫn đang tiếp tục kiểm phiếu. Và tất nhiên, cuộc chiến pháp lý của Tổng thống Donald Trump vẫn sẽ tiếp tục. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua vào Nhà Trắng đang ở giai đoạn gấp rút và khó đoán định. Đến nay, việc kiểm phiếu đang được triển khai nhanh chóng và gấp rút Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đang dẫn trước ông Joe Biden ở 6 trên 7 bang đang kiểm phiếu. Tuy vậy, ứng cử viên Joe Biden vẫn có số phiếu cách biệt so với ông Trump. Dù chưa có kết quả rõ ràng, nhưng cả hai ứng viên đều tự tin về chiến thắng bầu cử. Ứng viên Đảng Dân Chủ Joe Biden cho biết ông tin rằng mình đang trên đường giành chiến thắng của bầu cử Mỹ. Tôi ở đây tối nay để nói với các bạn rằng chúng tôi cảm thấy tự tin chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Sẽ mất thời gian để kiểm tra toàn bộ số phiếu do lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm cao chưa từng thấy. Tôi cũng như Tổng thống Donald Trump không thể tuyên bố ai thắng cử, mà là người dân Mỹ, tôi lạc quan về kết quả sắp tới. Còn tại Nhà Trắng, bất chấp việc kiểm phiếu chưa kết thúc ở một số bang chiến trường có thể quyết định bầu cử Mỹ, Tổng thống Trump vẫn tuyên bố chiến thắng trước đối thủ Joe Biden. Chúng ta sẽ chiến thắng, theo như tôi biết thì chúng ta đã thắng rồi. Trên khắp nước Mỹ, công tác kiểm phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra một cách khẩn trương nhằm giúp các cử tri sớm nắm được kết quả. Tại một số bang, công tác kiểm phiếu sẽ kéo dài hơn dự kiến do dịch COVID-19, khiến việc bỏ phiếu gặp nhiều ảnh hưởng. Quá trình kiểm phiếu kéo dài ở các bang chiến trường quan trọng như Pennsylvania, Michigan và Wisconsin khiến kết quả bầu cử cuối cùng cũng không được khẳng định sớm.